những anh hùng không muốn cầm súng trong chiến tranh. thần tích xuất hiện. Quả là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Không ngờ ông ta đã bắn liên tiếp 8 phát súng sau lưng anh, nhưng không thể làm anh bị thương dù chỉ một chút, trong khi phải nhìn tiểu đội của mình biến thành tro. Xin chào quý vị, chào mừng các bạn đến với những bí ẩn chưa được giải đáp cùng chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ kể về những thần tích đã xảy ra trên chiến trường. Trung sĩ Sork một người làm sao có thể bắt sống 132 người? Quay ngược thời gian 100 năm trước, vào tháng 10 năm 1918, Đại chiến thế giới lần thứ nhất gần kết thúc, một tiểu đội quân Mỹ gồm 17 người do tiểu đội trưởng Bernard Ely chỉ huy đang chấp hành nhiệm vụ ở vùng rừng Ardennes của Pháp. Nhiệm vụ này từ đầu tiến hành rất thuận lợi, không chỉ tiêu diệt được các trận địa của quân Đức mà còn bắt được một vài tù binh. Nhưng trên đường trở về doanh trại cùng các tù nhân, Tiểu đội này đã gặp phải quân Đức phục kích trong rừng. Khẩu súng máy Maxim của Đức phun ra ngọn lửa chết chóc dữ dội. Trong chết mắt đã cướp đi chính sinh mạng của chính đồng đội. Chỉ còn lại 8 người trốn dưới mương không dám ngóc đầu lên. Đám tù nhân cũng nhân cơ hội này tẩu thoát. Tuy nhiên, điều mà những tù nhân này không ngờ là chẳng bao lâu họ sẽ ngoan ngoãn quay lại và tự nguyện trở thành những binh lính bị quân Mỹ bắt giữ một lần nữa. Điều gì đang xảy ra ở đây? Đó là thần tích đã xảy ra với Avin Coulomb York, phó tiểu đội trưởng York, đến từ một ngôi làng miền núi nhỏ có tên là Thung lũng Sói Hoai, ở vùng núi phía nam nước Mỹ. Người dân nơi đó rất dũng mãnh, ai ai cũng đều thượng võ. Hầu hết dân làng kiếm sống bằng săn bắt, và những người đàn ông đều là những tay súng bắn tỉa từ khôi. Và York là thần bắn tỉa trong số những thần bắn tỉa. Trong cuộc thi bắn gà lôi hàng năm của làng, chỉ cần anh có mặt, danh hiệu vô địch chưa bao giờ lạc vào tay người khác và chiến tích trăm phát trăm trúng của anh luôn là kỷ lục không ai có thể phá được. Gà lôi thì có thể bắn chơi, nhưng con người thì không thể tùy tiện sát hại. Vì vậy, khi giấy gọi nhập ngũ được đưa ra, George đã gặp rắc rối. Là một tín đồ cơ đốc kiền thành, George thực tâm không muốn ra chiến trường, bởi vì Kinh Thánh viết rõ ràng, ngươi không được giết người. Vì vậy, George đã tham khảo ý kiến của mục sư đồng thời gửi đơn từ chối nghĩa vụ quân sự với lý do vi phản lý niệm tôn giáo. Thật không may, đơn nhanh chóng bị từ chối, Jock đành miễn cưỡng mặc quân phục. Tuy nhiên, khi đến liên đội, Jock vẫn không bỏ cuộc, nói chuyện với liên đội trưởng và tiểu đoàn trưởng, chỉ một câu là không muốn ra chiến trường. Thực tiếc là các sĩ quan đã không thả anh đi và nói với anh một cách nghiêm túc. Con trai, giết chóc là điều không thể tránh khỏi trong chiến tranh, nhưng điều đó là chính nghĩa cuộc thánh chiến mà chúng ta tham gia sẽ giải phóng người dân châu Âu khỏi ý chí tà ác của đế quốc Đức. Rock không còn cách nào khác đành phải ra chiến trường. Nhưng bất quá trong số những binh sĩ đang xung phong xông lên phía trước, chắc chắn bạn sẽ không thấy hình bóng của Rock đâu. Tuy nhiên hôm đó, khi chứng kiến đồng đội của mình ngã rạp xuống như cỏ trước mấy cắt dưới làn đạn của quân Đức, tiểu đội trưởng Earley cũng hy sinh. Thì Rock với tư cách là đội phó không thể trốn phía sau được nữa vì bảy huynh đệ còn lại đều dựa vào anh. Jock lấy lại bình tĩnh, táo bạo thò đầu lên để thấy rằng có khoảng 20 hoặc 30 xạ thủ súng máy, cách họ chưa đầy 20 mét. Jock đang cầm trên tay một khẩu súng trường, không biết còn bao nhiêu viên đạn trong đó. Nhưng những gì anh biết lúc đó là nếu anh không hành động lần nữa, bảy huynh đệ còn lại và mạng sống của chính anh sẽ mất. Đã quá muộn, nhưng rất nhanh, Jock lao ra chỉ trong một sải chân cầm súng trường M1903 field của anh và bắt đầu bắn. Với công lực của mình, ở khoảng cách như vậy anh căn bản không cần nhắm bắn, chỉ thấy anh không bắn trượt một phát nào và sau một hồi công phu, 21 tay súng máy trên kia đã đổ gục xuống. Vừa bắn, jock liền hét lên. Đầu hàng, các người tất cả hãy đầu hàng. Tuy nhiên, lúc này anh đột nhiên phát hiện đạn đã sử dụng hết. Quân Đức thấy ngừng bắn, đoán chừng anh không còn đạn để xem tay bắn tỉa phía đối diện rốt cuộc thần thánh đến mức nào. Quân Đức quyết định lao tới bắt sống anh. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, một nhóm lính Đức, có lẽ khoảng 6-7 người, lao ra mang theo lưỡi lê, muốn dựa vào số đông đồng thủ để bắt anh. Rock, lục trong quân phục, vẫn còn một khẩu súng lục M1911. Anh lập tức cầm khẩu súng lục và bắt đầu bắn từ người đến cuối cùng. Như thường lệ, vẫn không có một phát đạn nào bị bắn trượt. Chỉ trong vài giây, anh đã hạ gục được nhóm lính Đức này. Lúc này Rock đột nhiên nghe thấy tiếng động sau lưng. Quay lại, một sĩ quan Đức đang nhìn anh với khuôn mặt tái mét, khẩu súng trên tay anh vẫn còn đang bốc khói. Viên sĩ quan này là một thiếu tá, sau đó ông ta nói rằng anh ta đã cố gắng lợi dụng những người trước mặt để thu hút sự chú ý của George, tiếp cận anh từ phía sau và những cơ hội đó để giết anh. Nhưng quả là mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Không ngờ ông ta đã bắn liên tiếp 8 phát súng sau lưng anh, nhưng không thể nào làm anh bị thương dù chỉ một chút. Trong khi phải nhìn tiểu đội của mình biến thành cho. Nhìn thấy George quay lại, viên thiếu tá lập tức quỳ xuống và hét lên cầu xin sự thương xót. Thật trùng hợp, George vừa hết đạn trong khẩu súng lục của mình vào thời điểm đó, nhưng George vẫn ngẩng đầu cao và nói với ông ta. Vậy thì hãy bắt người của ông vào đầu hàng. Không rõ liệu vị thiếu tá kia bị sốc trước thần tích trước mắt mình hay thật sự mệt mỏi vì chiến tranh, nên đã liên thanh nói, được, được, được, được, mọi người ở đây đều thuộc về tôi quản và tôi sẽ đi kêu họ đầu hàng. Sau đó ông ta đứng dậy và hét lên về phía bên kia, ngay sau đó, những binh sĩ Đức đã đến xếp thành hàng 2, hàng 3. Mọi người đếm lại, có tới 132 người, tất cả không bị trói hay xích, đều ngoan ngoãn đi theo về đại bản doanh của liên đội. Lúc đó liên đội trưởng đang rất lo lắng, tưởng rằng tiểu đội của họ chắc đã ra đi. Nhìn thấy George và những người khác trở về với tinh thần phấn chấn, lại mang theo một nhóm lớn binh sĩ Đức sẵn sàng làm tù nhân. Ánh mắt của liên đội trưởng như muốn rớt xuống. Thần tích, đây chẳng phải là thần tích sao? Không lâu sau khi Thế chiến lần thứ nhất kết thúc, George trở về nước và trở thành một anh hùng trong chiến tranh. Quốc gia trao tặng huân chương cho anh và giới truyền thông cũng săn đón anh. Câu chuyện của anh cũng đã được chuyển thể thành phim điện ảnh và nam diễn viên đóng vai Rock, Gary Cooper đã giành được giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Tuy nhiên, Rock đã xem nhẹ hết thảy những điều này. Sau mọi náo nhiệt, anh trở về quê nhà để kết hôn và sinh con, trở thành một ông chủ nông trang trại hạnh phúc. Những lúc rảnh rỗi, anh có thể bắn gà lôi, hoặc dùng sức ảnh hưởng của mình để gây quỹ cho người dân quê hương, làm việc thiện, xây cầu đường, mở trường học vân vân, cả đời bình tĩnh an nhiên. Desmond Dodge, bác sĩ quân y trên vách đá. Câu chuyện thứ hai xảy ra trong Thế chiến lần thứ hai. Từng có một câu chuyện nhỏ được lan truyền rộng rãi, kể rằng một hôm nước biển xuống thấp, trên bãi biển có nhiều vũng nước nhỏ đầy cá mắc cạn. Lúc đó trời nắng như thiêu đốt, những vũng nước nhỏ này sẽ nhanh chóng khô cạn và cá sẽ chết. Một cậu bé đang ném những con cá nhỏ mắc cạn này trở lại biển, từng con một, từng con một. Có người bên cạnh nhìn những vũng nước dày đặc trên bãi biển cười nhạo nói, liệu có cứu được không? Cậu bé chụp lấy một con cá nhỏ ném xuống biển và nói, con này được, rồi lại quay lưng chụp lấy con khác và nói, con này cũng được. Sau đó ném ra một con khác và nói, con này cũng được. Demons Dawes chính là cậu bé đã cứu cá trên chiến trường. Chịu ảnh hưởng của mẹ từ nhỏ, Dodge cũng là một giáo đồ kiên thành. Từ nhỏ anh đã thề không cầm vũ khí, không giết người và tuân thủ giới luật của Kinh Thánh. Tuy nhiên, chiến tranh đã đến và Dodge giống như George đã nhận được một giấy gọi nhập ngũ. Dodge không thể từ chối nhập ngũ, anh chỉ cự tuyệt cầm súng. Điều này khiến các sĩ quan khó nghĩ và cuối cùng quyết định để anh trở thành một bác sĩ quân y. Mặc dù Dodge thực tế là một thợ mộc trước khi nhập ngũ, nhưng bản thân Dodge đối với việc này rất hài lòng. Anh đã tận lực hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ quốc gia của mình, vừa duy hộ được tín ngưỡng của mình trọn vẹn song toàn. Tuy nhiên, điều các sĩ quan không ngờ và thậm chí chính Dodge cũng không nghĩ tới rằng vài năm sau anh sẽ nhận được huân chương danh dự Medal of Honor, huân chương quân sự cao quý nhất của Hoa Kỳ với tư cách là một bác sĩ quân y. Huân chương chỉ được trao cho những quân nhân trong chiến đấu giả mạo hiểm hy sinh, ngoài nghĩa vụ và biểu hiện sự anh dũng không run sợ. Không thể không nói rằng, Trận chiến có số lượng thương vong lớn nhất là chiến dịch bi thảm nhất trên chiến trường của Thái Bình Dương trong Thế chiến lần thứ hai tại Okinawa. Trận chiến kéo dài 82 ngày với số thương vong của quân đồng minh vượt quá 8 vạn người. Vào tháng 4 năm 1945, sư đoàn bộ binh của North được lệnh đánh chiếm một vách đá trên đảo, chính là vách đá Hassel Ridge trong bộ phim ăn khách tại Oscars 2016, Hassel Ridge. Bộ phim được cải biên dựa trên câu chuyện có thật của North khi đó, nhiệm vụ đã hoàn thành một cách thuận lợi và họ đã chiếm được vách đá ngay trong đêm hôm đó. Tuy nhiên, quân đội Nhật bắt đầu phản công dữ dội ngay sau đó, khiến một số lượng lớn binh sĩ Mỹ đã thương vong. Quân đội được lệnh rút lui, nhưng Dodge kiên trì lưu lại một mình bất chấp sự an toàn của anh, vì trên trận địa còn rất nhiều thương binh. Nếu Dodge không quản, những thương binh này sẽ không còn cách nào sống sót. Dodge lần lượt đưa những người bị thương đến mép vách đá dưới làn đạn hỏa lực dùng dây thừng kết thành chiếc cán, từ từ thả họ xuống vách đá để giao cho đồng đội. Mỗi lần cứu được một người, anh lại cầu nguyện thần cho anh cứu thêm được một người khác. Đương thời, đồng đội ở phía dưới vách đá tiếp ứng, nhìn thấy các thương binh liên tục không ngừng được thả xuống từ vách đá đều kinh ngạc. Cuối cùng, Dawes không chỉ cứu được 75 thương binh mà bản thân còn sống sót một cách thần kỳ, chỉ chịu một chút thương tích. Nhưng đây không phải là lần duy nhất Dawes mạo hiểm sự an toàn của bản thân để giải cứu những thương binh. Trên thực tế, trong toàn bộ thời kỳ chiến dịch, DOS đã tận lực giải cứu từng người bị thương và kiệt sức toàn lực khi mang họ về doanh trại. Bất kể vết thương nặng thế nào, miễn là đồng đội còn sống, DOS nhất định sẽ cứu. Biểu chương thư quân chương danh dự cho DOS đã mô tả những khoảnh khắc khiến nhiều người cảm động nhân tâm trong chiến dịch này. Vào ngày 4 tháng 5, DOS dưới mưa lựu đạn, tiến đến cự ly cách quân địch 8 thước Anh 7 mét, băng bó vết thương cho 4 binh sĩ bị thương và mang họ sơ tán đến địa điểm an toàn dưới làng đạn pháo. Vào ngày 5 tháng 5, anh bò lên trần địa nơi chỉ cách quân địch 25 feet, tức là 7,5 mét, để giải cứu một người đàn ông bị thương nặng và đưa anh ta đến nơi an toàn 100 thước Anh, tức là 90 mét dưới hỏa lực của quân địch. Vào ngày 21 tháng 5, Dodge đã bất chấp hỏa lực hỗ trợ những người bị thương cho đến khi chính anh bị trúng lựu đạn và bị thương nặng. Thay vì gọi một nhân viên y tế khác từ bên ngoài, anh tự mình băng bó vết thương sau 5 tiếng đồng hồ, đội cán đã đến nơi. Tuy nhiên, Doss thấy ở giữa có một người bị thương nặng hơn nên đã bò xuống cán và hướng dẫn đội cán khi người bị thương đó đi trước. Trong khi chờ đợi đội cán trở lại, Doss bị trúng đạn, gãy cánh tay trái và bị 17 mảnh đạn găm vào cơ thể. Với nghị lực đáng kinh ngạc, anh buộc bắn súng vào cánh tay bị gãy làm nẹp, sau đó bò 300 thước Anh tức là 270 mét trên mặt đất gồ ghề tự mình trở về trạm cứu trợ. Sau đó, Doss được di tản bằng chiếc hạm USS Mercy và được Tổng thống Truman trao tặng huân chương danh dự sau khi trở về Hoa Kỳ. Biểu chương thư kết luận rằng, trong những tình huống cực kỳ nguy hiểm, binh nhất Doss đã quyết tâm cứu vãn sinh mệnh của rất nhiều binh sĩ bằng dũng khí tráng việt và ý chí bất khuất không gì có thể ngăn trở của mình. Sự anh dũng của anh đã vượt xa phạm vi của chức trách, nghĩa vụ và tên anh đã trở thành biểu tượng của cả sư đoàn bộ binh 77. Cũng giống như John Dawes sau khi giải nghệ, coi nhẹ danh lợi, sống một cuộc sống bình an với thân phận của một người bình thường.